nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành biết yêu thương mong manh và biết chân cho người ở cạnh biết tiếp thương những gì cheer. anh rất gần hãy sống cho người thân và em dấu nỗi bao tư năm tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi chẳng biết là em you 千关强。 lòng về nhà em quá xa Fill my heart on. Oh,